Ngày mới đến Nhật cầm cái hộp trứng thấy cái dính màu vàng này Theo thói quen là cứ thế xé luôn vì tưởng đấy là chỗ xé Nhưng à, hộp này thì không sao Nhưng mà thỉnh thoảng sẽ có những hộp trứng xé xong rồi là cái nắp nó cứ bị vảnh lên Lúc đấy thì mình thường nghĩ rằng Ơ sao người ta không cho cái gì thiết kế nó thông minh hơn một tí nhở nhưng câu chuyện là một lần mình đến chơi nhà bác người Nhật Hôm ấy thấy bác bóc cái vị trứng thế này này Mình cũng thắc mắc, không dám hỏi đâu Xong về nhà xem kỹ lại mới thấy Ôi rồi ơi, ở đây người ta còn có viết luôn cả cái hướng dẫn là bóc vị chỗ này này lúc ấy mới thấy kiểu mình quê dã man á với cả ngộ ra là ờ cái gì nó cũng có chân lý riêng của nó rồi á quan trọng là chúng ta có chịu quan sát hay không mọi người ạ à. đây này đó mọi người thấy chưa hộp to hộp nhỏ cái nào cũng có luôn á nha mọi người nha <laughs>